chào tất cả anh em nhé thì tiếp tục cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả anh em biết về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất và cái cách chơi bầu cua đạt được cái độ hiệu quả chính xác tuyệt đối 100% luôn anh em nhé thì đây là cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung sáu mặt thì hôm nay tôi sẽ dùng cái cách nắp bầu cua có 102 sẽ nắp cho anh em xem được cái hiệu quả và cái độ chuẩn xác của nó mang lại cho anh em được bao nhiêu phần trăm anh em nhá và đây cũng là cái cách chơi bầu cua luôn thắng cách đánh một cua bịp thì uh, những anh em nào mà đã chơi và đã sử dụng thì anh em cũng biết được cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung này nó như thế nào và nó mang lại cho anh em được bao nhiêu phần trăm tháng rồi đúng không anh em đây thì tôi cũng xin phép tất cả anh em tôi cũng sẽ giới thiệu sơ qua về cái bộ đồ chơi bầu cua sáu mặt này cho anh em biết nhé cũng như là tôi sẽ chỉ cho anh em cái cách chơi cách sử dụng của nó làm sao để cho anh em đi chơi nó đạt được cái độ hiệu quả cao nhất đấy đây là cái hộp bầu cua mà tôi đã làm cái ờ, báo dung sáu mặt vào trong cái hộp bầu cua này rồi anh em nhé đó đi chơi đi vào sân chơi anh em chỉ cần luồn được cái hộp này vào trong sân chơi là anh em đã đạt được cái ờ, phần thắng cho mình rồi nhá đó đây và đây là cái ờ, đây anh em nhé đây là cái máy báo dung của của cái hột bầu cua báo dung của cái hột bầu cua sáu mặt của dung đó thì ờ, chỉ cần anh em bật lên này anh em để ờ, cái máy báo dung này ở trong người nó sẽ tự động báo dung cho anh em biết từng cái mặt hột bầu cua theo cái chế độ báo dung của cái ờ, bộ đồ chơi báo dung sáu mặt này anh em nhé thì đây là cái chế độ báo dung và cái công thức báo dung của nó anh em nhé anh em thấy không ạ bầu không dung này cua một dung dài một dung ngắn tôm hai ngắn cá một dung dài gà một dung ngắn và lai hai dung dài đúng chưa anh em thì nó rất hiệu quả và rất chính xác luôn anh em nhé đây tôi sẽ test cho anh em thử cho anh em vài ba chén để cho anh em xem được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại cho anh em đấy trước hết tôi sẽ cái này cái máy báo dung này nó dung rất êm và rất nhỏ luôn anh em nên là tôi không biết là để đây nó có báo dung cho anh em được hay không nữa này. Đây, tôi sẽ sử dụng hai cái hộp bầu cua khác cái hộp bầu cua này cho anh em xem nhé đây tôi dùng cái hai cái hộp bầu cua khác này và cái hộp bầu cua này tôi lắc cho anh em cho anh em xem được cái độ hiệu quả của nó nhé đây tôi dùng cái vòng kỳ thau to luôn cái lắc này cái lắc 102 chưa ai biết đúng không đấy đó mày báo dung thì ờ, cái chén này tôi để chén thì nó anh em cũng không thấy độ dung của nó đúng không anh em tôi lắc lại phát này nha anh em mày báo hai dung dài anh em nhé hai dung dài là con gì là hai dung dài có con nai này chắc chắn là sẽ về mặt nai luôn anh em nhé đặt hết tiền vào mặt nai luôn đúng anh em một tôm một cá mà một nai rất hiệu quả luôn anh em nhé tiếp tục tôi sẽ lắc tiếp cho anh em này thì chén này không dung không dung là sẽ có về mặt bầu anh em nhé đúng anh em có bầu anh em này tiếp tục này vâng thì chén này máy báo là có tôm anh em nhá hai dung ngắn là chắc chắn là sẽ về tôm đúng không anh em tôm này đó một tôm này hai con bồ cua này hai con bồ cua khác anh em nhé và con bồ cua này khác này đây, bồ cua tôi ấy đây này đó. còn đâu bồ cua này khác này anh em nhìn mặt gà anh em biết rồi đúng không để tôi lắp tiếp cho anh em này vâng thì trên máy báo máy không báo dung anh em nhé không báo dung thì tôi sẽ đặt hết tiền vào mặt bầu cho anh em này Đó. có bao nhiêu tôi sẽ đánh hết vào mặt bầu chén này đúng không anh em có bầu tiếp tục ạ vâng thì chắc chắn luôn cho anh em chén này lại về tôm anh em nhé tôm báo hai dung ngắn là có tôm rồi anh em mở luôn ạ đó đúng không anh em đây ok chưa ạ tiếp tục tôi tiếp cho anh em nhé chén này máy tiếp tục lại báo dung về mặt gà này anh em máy báo dung một ngắn là có gà nhé anh em đúng anh em này gà Đấy, anh em thấy chính xác không Đó, anh em thấy mặt bột tôi đánh rồi tiếp tục bạn tôi sẽ lắc chén cưới này cho anh em này vâng thì chén này tôi đảm bảo luôn cho anh em 100 trăm sẽ về mặt bầu bầu này chính xác chưa đó thì đây con nai và con uh, con gà rồi anh em thấy không đây đó ở đây mặt bầu nó không rung thì đó vừa rồi tôi cũng đã lắc cho anh em vài chén để cho anh em xem được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi báo dung bồ cua sáu mặt này nó mang lại cho anh em rồi đó thì à, anh em đã, cũng đã xem và anh em à, cũng thấy được cái độ hiệu quả của nó mang lại còn thì anh em nào mà thấy bộ đồ chơi này nó có phù hợp với các sân chơi các sòng sới bồ cua của anh em hay là nó có phù hợp ờ, để cho tất cả anh em đi lắc bồ cua đi đánh bồ cua bịp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 đó chào tất cả anh em nhé